Cùng à, nước ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sinh bạch thình hết thấy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề. Chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quý thần vì lợi ích của mình. Khởi tâm hoan hỷ tính tấn hộ trì nước ngoài lực Phật. Vân tập về nơi Pháp hội hôm nay theo sự thính cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Tân Sửu là ngày kết mãn chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày vía tôn giá Đại Ca Diếp. Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy của, của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đôi trước Phật đài thành kính dâng nén tấm hương trí thành, đánh lễ mười ba hành đầu đà khổ hạnh cao quý, mà tôn giá Đại Ca Diếp đã nghiêm cẩn hành trì chúng con nguyện à, vâng theo sự chỉ dạy của Sư phụ tính tấn thực hành các pháp đầu đà, cầu thánh quả giải thoát nguyện cho Pháp Phật chú giải thêm mở thế gian. Muôn loài lợi lạc người trời người phát khởi tiến tâm tin nhân quả kính tín tam bảo, phát nguyện tu hành theo chính pháp của Phật để được lợi ích hạnh phúc an vui. Chúng con xin thỉnh hết Thầy chư hộ Pháp chư chúng đã phát tâm Bồ Đề chư Thiên chư Thần, các vong linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa. Các chúng có hữu duyên với Phật Pháp vân tập về đây nương đức chúng tăng nghe kinh thính Pháp giác ngộ tu hành. Khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con ngưỡng nguyện tam bảo thường trụ ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát nam mô thường giáo hộ bồ tát ma tát truyền cháu ơi bổn phần kết tâm ơi kính điền chuyên thừa ơi mật ý như lai chúng sinh sau lục thẳng à, tới à, niết bàn Chí tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà mặc ý phân tạo. Ê Nam mê mô thanh ê tăng ê đề nhất đồ đà và dạ ma ca diệp Chí tâm định lễ pháp hành đầu đà chỉ mặc ba y Nam mô thành tăng đề những đầu đà tâm định lễ pháp hành đầu đà khất thực để sống ông nghe nam mô thanh nghe tăng nghe đề những nghe đầu đà tôn nghe già ma định lễ pháp hành đầu đà khất thực theo thứ lớp mê nam mô thanh nghe tăng à, đề à, những nghe đầu đà tôn nghe già ma tâm định lễ pháp hành đầu đà ngồi ăn một ờ, lần nam mô thanh tăng đề à những đầu đa tôn giả dạ ma ca tâm định lễ pháp hành đầu đà ăn bằng bình bát nghe nam mô thanh nghe tăng nghe đề nhớ nghe đồ đà tố nghe già tâm định lễ pháp hành đầu đà không để dành đồ ăn nam mê mô thanh tăng đề à, những đồ đà nghe giả Chí tâm định lễ pháp hành đầu đà sống trong ờ, rừng ờ, Nam mê mô thanh é tăng ờ, đề những nghe đầu đà tôn nghe già tâm định lễ pháp hành đầu đà ở dưới gốc ờ, cây nam mê mô thanh né tăng đề nghe đầu đà Chí tâm định lễ pháp hành đầu đà ở ngoài ờ, trời ờ, Nam mê mô thanh tăng đề ờ, như pháp hạnh đầu đà nghĩ ở đâu cũng được nghe nam mê mô thanh né tăng đề ở những đầu đầu Chí tâm định lễ pháp hành đầu đà không nằm ngủ Nam mô thanh tăng đệ những đồ đà pháp mơ phần sâu màu à, trắng à, gì à, hơn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 Thỉnh đại chúng giờ sang trang số 26. đà khổ hành có lợi ích gì người muốn thực hành hạnh độ đà cần có mười đức tín số đây đức tín thứ nhưng là cần có đức tin đức tin thứ hai là cần có tâm tạm quy đức tính thứ ba là cần người có sức khỏe đức tính thứ tư là thuần thục trong việc tìm kiếm chân lời in đức tinh năm là người có nhiệt tình chính chẳng đừng tin thứ sáu là cần có trí tuệ biết quan sáng đừng tin thứ bảy là ham thính học ngói cầu có kiến thức đức tính thứ tám là thọ chỉ kiên định đức tính thứ chín là, là tìm lỗi người khác đứng tính thứ mười là trú tâm từ bi muốn vì lời ích cho muôn loài chúng sanh hai tam đức tính cao thượng siêu việt của mười ba pháp đầu đà khổ hành thứ nhất là nuôi mạng trong sạch hai là an lạc quả hạnh phúc quả ba là sống đời vô tội thứ tư giảm nỗi khổ cho người khác thứ năm không sợ hai thứ sáu không tổn hai ai bảy là lộ trình tiến hoa tám là xa lìa điều bổ hầm hình khoe khoang thứ chín xa lìa say mê thứ mười hồ trì dự duyên lời mười sáu làm cho mình vắng lặng mười bảy làm cho mình thoát khỏi phiền não mười tám dứt sự luyên ái mười chín dòm trừ sân hận khổ đau nam mô thanh tăng đề nhân đầu đà đại ca diếp tình đại chúng đồng quỳ gối để dâng lời kệ tán thán hạnh đầu đà và phát nguyện đâu ở đà để giác ơi à, bồ cho chính ờ, pháp ơi ờ, thường ờ, chủ thế gian ơi khiến cho chúng sinh ơi an lành hạnh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 đã được Đức Phật tán dương có công năng duy trì mạng mạch Phật Pháp ở thế gian, làm nơi sinh trưởng của các quả vị thánh, làm ruộng phước cho nhân thiên, cho muôn loài chúng sinh. Chúng con với tôn kính tán thán đánh lễ mười ba pháp hành đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hành đầu đà mà Ngài Ca Diếp đã đạt thành mà Đức Phật đã chỉ dạy nguyện cho Pháp Thánh đầu đà chủ lâu thế lâu dài ở thế gian. Các đức tính cao thượng về lòng tin bất thoái, sự tạm quý lòng nhiệt tình, chi kiến chín chắn về đạo giải thoát, sự từ bi trí tuệ tâm bao dung, rộng lớn thương yêu mọi loài chúng sinh. Mà Pháp đầu đà khổ hành đã mang lại giúp cho hành giả buôn trồng được các thắng hành nhưng đức tính phẩm chất cao thượng hướng hành giả đến thánh quả giải thoát là những hành trang cần có của người thực hành nuôi mạng trong sạch, sống đời vô tội không phiền nhiễu nhiễu người, không sợ hãi, không tổn hại ái xa lìa sự say mê luôn luôn hộ trì và giữ gìn mình làm cho mình và người thoát khỏi phiền não luyến ai thực hành sứ nhân nán nhân ái buôn trồng đức tính độ lượng vô giới hán diệt tận khổ đau Đệ tử chúng con xin phát nguyện nương nơi sự dẫn dắt trên Sư Phụ nguyện sống một đời trong sạch trong tịnh giới của Đức Như Lai. Chúng con xin chân thật thực hành pháp giải thoát của Ngài, thực tập sống với tâm giống lớn bao dung chi túc biết đủ, Dẹp trừ bán ngã tham dục vô minh tinh tấn đoạn trừ các niệm bất thiện ngày đêm tinh tấn miên mật thực hành thiên đình. Nguyện nói gương ờ, sáng của Đức Tôn giả Ma Ha Ca diếp thường diệt trừ xứ lưới biếng giải đãi dập tắt lửa tham dục sân si hận thù. Quyết tâm hướng đến ly dục ly tham ly bất thiện pháp mong đạt được thánh quả giải thoát của Đức Như Lai. Chúng con nương nguyện cho tăng chúng an hòa kiên trì tu tập quyết chí không lui thực hành các pháp đầu đà khổ hành, giúp cho pháp Phật chủ thế nơi đời khiến cho muôn loài đồng được lợi ích. Nguyện cho thiện tín Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp tăng tinh tân không nuôi hành các phệ tiện Pháp hộ trì tam bảo ủng hộ chúng tăng ờ, tuyên dương chinh Pháp lại nguyện khắp cả chúng sinh phát khinh ờ, duyên lành thực hành các Pháp Đầu đà khổ hành khiến cho Pháp Phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất. Chúng con xin hồi hướng công đức lành này nguyện cho Sư Phụ của chúng con tứ đại điều hòa chủ thế xa bà dài lâu. Đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức như lai phổ đồ khắp quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuận lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả ứng dụng tu hành phát tâm Bồ Đề, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa được mạnh khỏe, bệnh tật được thiên giám tăng trưởng duyên lành tiến tu theo chính pháp. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho đất nước thanh bình thính trí Nhà nhà ấm no mùa màng tươi tốt mưa nắng thuận hòa thiên tai thuyên giảm Trên dưới đồng lòng dựng xây đất nước Lại nguyện ờ, đất nước an lành dám trừ dịch bệnh Mỗi người về chùa lễ Phật phát khởi tiến tâm với tam bảo và chính pháp của Phật Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập được tăng ờ, trưởng phúc ờ, duyên dám trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ. Hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trấn vong đồng bào tứ nán sớm nương tựa về nơi chánh pháp tu hành mà được giải thoát. Khắp nguyện ờ, phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, âm siêu dương thơi pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng chón thành phật đạo nam mô phật bổn sư thích tụng kinh tán dương hành đầu đà công đức có bao nhiêu con từ quy y pháp